một đời từ nay về sau và chẳng ai thay thế được vị trí anh trong tim em dẫu cách xa nhìn chung mà ta vẫn nghĩ cho nhau thì kết thúc vẫn sẽ trọn vẹn yêu thương còn yêu nhau chắc chắn rồi sẽ quay về với